Liên lạc với Trung úy Ngô ở hiện trường Kiểm tra xem tiêu sái ở đơn vị nào Người thương thuyết đã được cử đến siêu thị Để chứng minh không mang vũ khí Anh đã vào đó với tư thế gần như khỏa thân Cô cứ nhìn anh ta mãi Cô quen anh ta à Anh cũng gặp anh ấy rồi Anh ấy rất tuyệt phải không Anh Thông Em không có gì hết Em chỉ đến mua thuốc Đại ca Hình như là tiêu sái Mày nói đúng Thằng ngốc đó bị dở kinh hoàng à Đại ca Có đánh hắn không